Hello xin chào anh em nha thị trường à, đây lên phân khúc này thì hai dây mà mã đã há lên nhau rồi thì còn mình còn có số vốn lẻ ngoài là 168 đô số vốn lẻ ngoài 168 đô nha thì để mình là vào để mình kiếm tiền trong này cái này là mình không kịp vào, vào lệnh tăng rồi hay nhưng mà A nó đang đi hướng thẳng lên hay mà đang há rộng hai đều nhau thì đồng nghĩa là cái thị trường nó đang đi đẹp ha dễ chịu nha còn riêng nếu mà nó cắt vào nhau hai cái gì mà a mà a xanh mà a đỏ mà nó cắt vào nhau á thì thị trường nó sẽ không đẹp sẽ là một khúc thị trường rất là xấu còn hai gì mà a mở rộng đi như thế này đã đang đi đều như thế này thì rất là dễ chịu để mình vô lệnh nha mọi người lưu ý ha khi mà thấy à, hai 2 a há ra thì cái những cái công thức mà mình đã dạy những cái thế nếp mình đã dạy à, cũng như trên trong cái thị trường này thì anh em ờ, phải biết nhận nhìn và nhận biết được để mình vào lệnh nha thì những cái video à, thủy vừa chơi vừa chia sẻ cho mọi người hết rồi cho nên là mọi người chỉ cần chú tâm vào một tí xíu thì mình cũng có thể tự mình chơi không cần phải chuyên gia đặc biệt là các bạn bỏ cái ảo tưởng là nhờ chuyên gia kéo đi các bạn bỏ cái ảo tưởng đó đi ạ à. tại vì như thế nào một ngày người ta kéo rất là nhiều người nhưng thị trường một ngày nó chỉ rơi vào tầm 10 đến 20 khung đẹp đó gọi là những khung xấu người ta đã có xếp được cho mình những khung đẹp đâu mọi người người ta chia lịch ra ví dụ như 8 giờ tôi sẽ kéo cho khách này 9 giờ tôi sẽ kéo cho khách này 10 giờ tôi sẽ kéo khách này thì họ không phải là ngồi trong thường thị trường đẹp để cho các bạn vào lĩnh đâu thật ra là như vậy thì một ngày họ vừa đổi nhóm họ nè họ vừa hỗ trợ đổi nhóm của họ nè rồi vừa kéo nữa vân vân vân và may may người ta đó người ta cũng trở nên một cái gọi là căng thẳng đi thì cũng không thể nào mà ngồi và tập trung và kéo cho các bạn kiếm lãi đó thì thành thử ra là ở trong này có những bạn nào đang đi xa bờ và đã tìm rất là nhiều chuyên gia kéo mà vẫn chưa về được bờ không ạ à? đó thì khi mà mình chia sẻ cái video này lên hầu như là cái video nào mình cũng chia sẻ và tâm sự các bạn rất là nhiều đúng không các bạn đã xem video của mình rồi cũng không rút ra được một cái kinh nghiệm và một cái bài học vẫn kêu mình là chị ơi kéo nhưng mình nói trước trong video này và những cái video khác mình không nhận kéo và không nhận giữ tài khoản nào ha không nhận tài khoản ủy thác đó mình chỉ dạy cho các bạn thôi mình chỉ nhận dạy đào tạo học viên thôi để làm sao để cho các bạn chủ động à, ví dụ như các bạn không cần phải chờ đến khúc dom để các bạn giao dịch và các bạn có thể tự chốt lãi cho mình khi không cần chuyên gia vào cũng ngồi canh thị trường nè canh rồi mình ăn vài phần trăm cũng được mình không cần phải bắt trước theo không cần phải mất cái thang thủy là in on đâu cho các bạn tại vì số vốn mình đã có lời nhiều rồi vốn mình có lời nhiều rồi mình lấy ra một cái số vốn rất rất, rất là nhỏ để mình chơi, chơi lên thì mình không có bị tâm lý đó, đó mình giao dịch lãi rất là nhiều rồi còn các bạn khi mà các bạn mới vừa vô lập nghiệp đúng không ạ à? vốn các bạn đâu có bao nhiêu vốn các bạn có 20 đô 50 đô và các bạn chưa học được kiến thức gì trong này mà các bạn đòi học cách ẹt lên giống mình thì rất là khó các bạn đã học chưa học chưa mà bạn đã nhìn thấy cái video lên on à, là ẹt hết đúng chưa đó cho nên đừng có mơ mộng mà nhờ hết chuyên gia này chuyên gia kia mà mình hãy học xong học và luyện đến bằng demo đi quen tay nhìn cái thị trường đó. không thì mình cho nhanh vào đăng ký thì dạy cho học nết, rồi bắt đầu học chừng hai ba buổi dâm xong là mọi người sẽ biết cách thức nết như thế nào khúc nào vào và khúc nào không nên vào để khi mà các bạn vốn tầm 10 đô thôi các bạn còn có thể kiếm lãi một ngày 10 20 phần trăm là chuyện bình thường khá là đơn giản luôn nha đâu có ai mà làm ngành bác sĩ bây nhờ người khác đi học người khác đi học hộ bao giờ đúng không là ông này bà này chất kia cũng vậy Ủa, các bạn phải tự đi cho bản thân mình để kiếm tiền về cho mình cái tương lai sau này Ủa rồi các bạn muốn làm cái ngành giáo viên bác sĩ công an gì đó là một cái nghề lớn nào các bạn thích à, một cái ngành nghề các bạn thích thì các bạn phải tự đi học đúng không ạ à? đâu phải nhờ người này người kia ờ, học giùm các bạn đâu nào các bạn học đi. Chuyên gia thì chuyên gia chỉ hỗ trợ các bạn phần nào đó thôi. Đấy, các bạn học xong. Bây, bây giờ là các bạn vào á, vào đây á. Các bạn học đến thì đến lúc ngắn gọn tỷ lệ thành công cho các bạn rất cao. Còn như trước mình mới vô, hồi cái sàn mới thành lập 2020 mình mới vô thì lúc đó là mình cũng chả biết gì và khi mà vào cùng với cái lứa cùng vào với mình thì lúc đó nhìn thị trường cũng giống như là mùa mịt cũng khá là thời gian là dài lâu dài để đi học thời gian lâu thời gian dài để đi học nha mọi người thì mình mới có được kinh nghiệm trong thị trường này đó là một khoảng một thời gian khá là dài còn các bạn bây giờ thì thời gian của các bạn á bây giờ để mà phát triển nhanh hơn bọn mình á phát triển rất là nhanh tại vì lớp mình đi trước rồi rồi ờ, truyền đạt lại kinh nghiệm bắt nến của mình trong suốt cái thời gian qua để các bạn dễ kiếm lại cho mình nhanh hơn các bạn đừng có tiếc là đừng có lười khi mà các bạn đi làm các bạn lười là ai trả công cho các bạn đúng không các bạn đi làm công cho người ta thì các bạn lười bạn không có tiền đi làm mà cứ nghĩ thì các bạn đâu ra tiền còn người ta làm á ví dụ như là một tháng 30 ngày người ta làm đủ công người ta có thêm tiền này tiền kia và các bạn nghĩ thì các bạn bị trừ tiền nó cũng như các bạn về trong này các bạn lười học đi các bạn sẽ bị mất tiền thôi thì mình nói trước luôn để mà điều kiện để mình dạy cho các bạn á, để mà chuyên sâu hơn chuyên sâu hơn ha để các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại Zalo cái đây là chính chủ của mình ha ngoài ra mình chỉ dùng một số bạn duy nhất thôi một số điện thoại một cái zalo duy nhất à, các bạn có thể à, kiếm facebook của mình theo cái tên của mình ha thì mình có cái đường link dưới mô tả thì các bạn muốn đăng ký tài khoản dưới mình đăng ký tài khoản thì mình có một cái đường link đường link để đăng ký tài khoản nha đó bây giờ là mình nhân 5 nhân 6 tài khoản này nè thì khi mà các bạn biết rồi đấy trong 2 năm 2020 21 và hiện tại năm 2022 thì kinh tế nó rơi dạng như rơi vào cái Covid thì kinh tế toàn cầu cũng giống như Việt Nam mình ảnh hưởng rất là nhiều nhưng mà mình thì rất thầm cảm ơn khi mà sàn Bita BO thì đã thành lập đã cho mình cơ hội đi kiếm tiền cho mình rất là nhiều đó thì mình cũng muốn trao lại cái giá trị cái kiếm tiền này để đến cho các bạn mà muốn học hỏi muốn kiếm tiền thật sự là nghiêm túc thì mấy anh inbox cho mình nha còn không nghiêm túc thì đừng kinh bút cho mình tại vì mình chỉ nhận dạy đào tạo cho những bạn nào đăng ký lên vốn vip nha thì mình nói từ nãy giờ không biết là các bạn đã thấm được cái câu nào chưa đừng dạy mà đưa tài khoản cho người ta nha cái cả phó thủy cũng vậy thủy không nhận cái tài khoản của ai không cầm tiền của ai và cũng không những cái một một chỉ nhận dạy học viên kiếm tiền thôi Thì, à, cái video này thì, à, thì cũng dần dần kết thúc ở đây. Thì các bạn có gì thì cứ liên hệ với mình ha. Còn các bạn muốn đăng ký tài khoản miễn phí thì có cái link ở dưới cái đường mô tả cho các bạn nha. Rồi, thì cái cái cái cái video này thì mình vốn 168 thì bây giờ mình chốt lại được 1k9 thì tương đương là một k 7 rồi đó các bạn. cho các bạn nha.